các bạn đã quay trở lại kênh uh, tỏ ngọng đây là chùa an hòa tự đây là chùa an hòa tự nha các bạn đây là biết ngôi chùa rất là lâu năm rồi chứ để mình không phải là tỏ ngọng ừ. đó đây là Hay sao ngoài đó không bị ngọng lâu luôn. năm mà hồi xưa mình nhỏ xíu luôn đó các bạn chùa này hồi xưa rất là đông nha các bạn bây giờ bỏ quan ừ, bây giờ đã bị bỏ quan rồi các bạn mình bây giờ đây mình nghiên cứu là tại sao cái nguyên nhân nó lại bị bỏ quan ở đâu bị bỏ quan đi sao áo quá ba tại vì nghe tiếng ừ. rơ rơ ở trong chùa đây là cái đường đi vô chùa đường đi vô chùa có người ừ. nên phải đi nhanh qua nếu không người ta sẽ bắt mình lại hồi xưa thì cái chỗ này không có người nữa bạn bây giờ đã có người oh, oh, oh, oh. đường vào chùa cực kỳ nguy hiểm đường cực kỳ nguy hiểm đây là căn đã bị bỏ hoang hồi trước hình như là mình nhớ ở đây nó có cái mương nữa nhưng mà bây giờ chắc người ta đắp lại rồi sâu không anh à? có bằng cái sông đó luôn có người có người thì có người có người phải có ma đâu mà sợ lúc em cũng cái kiến kiến gì làm gì vậy? Em làm gì vậy? Đi vô chùa chơi Giếng sâu Cái giếng hả? Cái đó cái giếng Ủa cái đó phải cái giếng hả? Dạ. Có ngọng đâu đây là chùa mà bây giờ họ không còn chùa hồi nhớ như ở đây nó có cái cổng ngang nữa ngay cái khu vực này nó có cái cổng ngang nhưng mà giờ người ta người ta sang lấp ừ sang lấp mặt bằng rồi các bạn ơi người ta sang lấp mặt bằng nó không nó không giống như ngày đây xưa nữa ủa ngày xưa cũng ừ, hệt vậy thôi mà nhớ ngày xưa bên đây nè nó sẽ có hai cái bằng đá bên này cũng có hai cái bằng đá có cái lỗ gì nè là gì vậy? Không biết gì đó. À. Nãy với này của ai? Ô lộn cậu của Phú. Ừ, đây là cây sao trong chùa rất là rất là nổi tiếng và rất là linh thiêng các bạn. Đây là cây sao rất là cao. Wow. Đó khi sau này ngày xưa có hai con ờ, cò trắng lớn lắm bay lại đậu nha các bạn Sau đó người ta lấy súng bắn chết một con thì cái chủ trì của chùa này cũng chết theo luôn nha các bạn ừ. Cho nên rất là linh thiêng Đâu cái nhà nào bỏ quan đó là cái miếu của người ta đó dạ. thôi để chỗ này nè chỗ này rất đáng rồi nè ừ bây giờ chùa coi như là đóng cửa rồi các bạn nó không không có mở cửa chắc là không có người tối mới có buổi tối có người mở cửa hả ừ. mày có vô đi chưa có trời mới vô cái hai tượng dưới mình trồng nè cái nguyên này ừ. nè đây là cái quả quả sao lúc mà mình đứng ở trên cao mình thảy xuống thì nó sẽ bay được vậy rồi mình lấy xe thảy thứ rồi không, không được ở đây thấp quá thảy mạnh lên à là nó có hai cái trong trống nó quay rồi đó các bạn nó sẽ đảo cái đầu lại đúng rồi Ủa, đó wow. đó đúng rồi đúng rồi đấy đi nhóc cho đẹp cho đẹp ờ, đó các bạn ơi ở đây cũng có nhiều cái cây sao hầu như là không ai chăm sóc nhưng mà ở đây hình như là nó đã sang lấp mặt bằng rồi hồi trước là có sông có thủy cảnh đó gọi là thủy cảnh có tỏ ừ để trên cao cho bay xuống đã thì hiện tại thì chùa đóng cửa mình không có vào chùa được để mà quay đây là những cái à, ngôi mộ nha các bạn mới xây chứ có thể là mộ của à, chủ chùa đi tiếng qua không mình không hiểu luôn các bạn ơi ừ, chắc là tới đây là nó xong rồi bởi vì chùa đâu có đóng cửa rồi đóng cửa rồi đúng không mình đi vô chẳng bị na la không biết nữa mà ờ, mình nghe mình có tiếng tụng kinh thì chùa này trước đây rất là đông mà các bạn rất là đông cực kỳ đông chen chúc nhau từng người nhưng bây giờ đã không còn đó, như ngày trước nữa đó, ừ, hình như người ta sang lấp mặt bằng để làm một cái gì đó cuối đi có một cá kìa phải ừ. về phải lấy phải chơi lấy về để chơi đã cháu nào có ngon nữa Phò có một cái phò nha đây là cái cây à, cây mai bốn mùa cây mai bốn mùa đúng rồi nó sẽ có hoa đỏ vàng xanh tím wow đã nó không phải là mai vàng Đây cái nè tím tím tại thì không có ai trông coi hết cho nên buổi tối nơi này sẽ rất là đông ma cỏ rất là nhiều bởi vì không còn người nữa đó đây là tỏ ngọng còn đây là gì đây là khoa khoa gì anh khoa nguyễn anh thơm lớp 1 d còn này là gì do nguyễn anh đạt này là đạt chùa đạt chùa kìa <laughs> ok các bạn thì khoa mặc dù chân... cái tên là anh khoa nhưng mà người ta gọi là bé khoa à, ừ, ừ bé khoa <laughs> đạt chùa và tỏ ngọng ngẫu ngậu con ngoài đời con ngậu ngậu gì con ngậu mình rồi à, anh mà có ngậu mà đến đây là kết thúc video rồi các bạn ơi nên là nhưng mà mình không có vào được trong chùa để mà quay không bây giờ mình đột nhập vô chùa đi thôi mình đột nhập vô chùa sẽ là phạm pháp cho nên à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn khi nào mình có cái cái con, cái cơ hội mình sẽ quay cái gì không gửi mấy cái miếng này mấy khúc gỗ này nữa miếng gỗ nào rồi cái này cây cổ xưa cũ thôi bình thường thôi Chỗ này nữa thôi không mình lấy cái này cái cây quá trời lớn à cây này cái gì ok các bạn xin hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo mình sẽ à, nghiên cứu quay à, những cái à, cảnh chùa à, kỹ hơn tại vì cái này là lần đầu tiên mình đến đây mình sẽ lâu quá rồi mình mới quay trở lại nên mình không có biết cái chùa này bây giờ nó đóng cửa cho nên là sẽ không có nhiều video còn đây là cái trái của cái cây sao hồi nãy nha các bạn đó cái trái hạ xuống nào hạ xuống nó sẽ quay hạ xuống nó, nó sẽ lật ngược lại như thế này nó sẽ quay quay quay quay quay quay khi mình đẩy lên mình sẽ thấy như thế này ừ. tiếng sáo kêu rồi ok các bạn thì kênh à, của mình sẽ đến đây à, là chấm dứt xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo xin Đáng cảm ơn và hẹn gặp lại đây là tối ngọng tối, <laughs> tối ngọng là có nhiều ý kiến hoài.